Bên trong mỗi con người đều có một linh hồn. Linh hồn này tồn tại ở hai thể, tâm hồn và linh hồn thể khí. Tôi rất thích pha chế, đặc biệt là cocktail. Nhưng, những thức uống của tôi không bình thường. <laughs> Nó được tạo ra từ nhiều cảm xúc khác nhau của những vị khách đến đây. Những cảm xúc đó được sinh ra từ linh hồn của chính họ và tôi là kẻ sưu tầm linh hồn Mystery. Chào mừng quý khách đến với Soul